chào mọi người nhé chào mừng mọi người đã đến với cái cái kênh youtube của em hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người về cách à, tháo cái camera với lại tháo cái à, modem của Viettel đây là khách hàng chuyển họ chuyển địa điểm nhé và modem wifi với lại camera trên này đều của Viettel lắp hết cho nên là hướng dẫn mọi người về cách tháo bản chất thì uh, mọi người chưa thao tác quen thì thì cái này mọi người cứ tháo xuống thôi còn khi nào lắp sau thì mọi người sẽ liên hệ với uh, Viettel để có thể uh, lắp lại cái dịch vụ cho nhà mình bước tháo đầu tiên thì mọi người ừ, lưu ý là mọi người nên tháo rút điện ra rút hết cái điện ra ở đây là điện điện ở đây là đã ngắt xuống rồi và đây không còn điện nữa đây đó Đầu tiên mọi người rút hết cái nguồn điện ra nhé Ở đây mỗi một cái model thì nó sẽ có một cái loại nguồn khác nhau nó là 12V mấy A mấy A đấy thì mọi người cứ rút ra khi nào cắm thì mọi người cũng lưu ý nhé mọi người lưu ý là khi cắm thì phải à, đúng cái nguồn của cái modem hoặc là nguồn của cái đầu ghi cam ở đây có mấy cổng lan của cái à, đường mạng nhưng mà cái này thì mọi người không quan tâm lắm trừ trường hợp là nhà mình sử dụng cái dịch vụ uh, truyền hình IPTV thì mọi người uh, nên lưu ý cái uh, ờ, chỗ cắm cắm của cái cái đầu TV thường nó sẽ là từ lan 4 trở đi lan 4 lan 4 lan 3 lan 2 đấy ở đây nếu mà mọi người không biết uh, rút cái này thì mọi người nên cắt ở đây luôn dùng kìm để cắt luôn đấy mọi người cắt như này luôn này đấy. đối với cái à, đầu camera thì mọi người ở đây nó có một cái cái lẫy nhá mọi người vặn theo cái chiều này đấy nó có cái khe nó có cái khe cái khe để để xiên vào đây đấy xong mọi người rút ra thôi đấy. đấy còn dây lan thì mọi người cũng rút ra như này nguồn đấy. khi mà mọi người tháo như này nguồn của cái nào thì mọi người đặt vào cái vị trí của cái đầu đấy nhá để nếu mà mọi người tự cắm được ấy thì mọi người sẽ cắm đúng cái nguồn của nó Ví dụ cái à, của cái đầu à, hích này thì sẽ là nguồn 12V 1,5A nếu mà cắm 12V 1A cái đầu cái ổ cứng ở đây nó sẽ bị lỗi nó sẽ không ờ, lưu lại được nó sẽ báo lỗi còn đây là cái nguồn đây là hai cái nguồn của camera đây là cái nguồn của cái uh, wifi modem wifi là nguồn 12V 1A cái nguồn này thì uh, mọi người có cái nguồn 12V 1A cắm vào của cái modem này đều được Lắp ờ, ở đây lắp thì lâu thôi nhưng mà tháo nó rất là nhanh Vào tháo mất khoảng độ tầm 5 phút Đấy, mọi người để nguyên ra một chỗ đây là cái ờ, dây lan của máy tính thì mọi người cũng cầm đi luôn nhé tất cả những cái gì mà nó đã cắm ở trên cái model này thì mình cầm đi hết cả cái ờ, dây ờ, điện này nữa đây đây là dây cam đối với cam đồng trục này thì ờ, mọi người rút ở đây đây là cái nguồn để đấu vào cho cam ở bên này nó cũng giống như cái đầu ghi mình mọi người xoáy ra tháo xuống rất xong đối với cam thì nó có bốn cái ờ, bốn cái ốc ở bên ngoài cái này mọi người ờ, sử dụng đến cái tua vít xong mọi người xoáy ra không được không không vấn đề gì vâng em tháo hết rồi mấy đồ đồ cam hết rồi đấy đấy bỏ hết vào đây xong là để bắn tôm bên kia đã em hiểu chưa chị làm nhà, nhà công à ừ, công. làm nhà làm nhà công nó nhanh nhỉ ừ. cần thiết dùng đến bỏ hết vào đây nhá vâng. đấy hết rồi đấy mỗi giây này thôi đấu làm sao phải đấu qua đi hoa được chứ chú đây em mang ra ngoài nhà công đi nhá hay là để đây luôn vẫn để đây nhá. ok xong rồi vâng, vâng. thế hôm nào ấy để em kéo dây mạng trước ok ok thế hôm nào mà sắp xong thì chị báo trước để em kéo dây mạng trước nhá không ấy lại lúc em lại bận lại không lắp được mạng trước thì Đấy mọi người nhá lắp, lắp thì nó lâu nhưng mà tháo xuống nó rất là nhanh Mất mấy phút để có thể tháo xuống thôi Mọi người à, nên lưu ý mà khi à, mà lắp lại nhá Nếu mà mọi người muốn lắp lại ấy Thứ nhất là mọi người nên tìm hiểu qua để có thể à, lắp đặt lại cái dịch vụ một camera nhá còn cái ờ, model wifi thì mọi người không thể uh, mọi người không không có đồ đầu nối để uh, nối lại thì nên uh, liên hệ với uh, bên Viettel để có thể nối lại dây cho nhà mình còn đối với camera thì nếu mà mọi người tìm hiểu mà mọi người tự lắp được thì cũng được nhưng mà nếu mà mọi người chưa tìm hiểu thì đừng nên nối uh, đừng nên tự ý mà nối vào nối vào nếu mà mọi người không lự để ý thì nó rất có thể là nó sẽ bị hỏng Đấy. trên đây là toàn bộ cái quá trình mà tháo dỡ cái camera với lại cái uh, wifi xin uh, hẹn mọi người ở video tiếp theo